Bếp số 3 1,7 triệu Rinnai VH56 BL Bếp này mặt men cơ bản thôi Số 4 giá 2 triệu Paloma IC33BE9L Bếp này mặt men cơ bản bên bên trái có nút công tắc rang đây Số 5 giá 2 triệu Rinnai KGM563BE Bếp mặt men cơ bản thôi bếp bên trái có gắn nút công tắc, công tắc rang đây có thể rang thoải mái không sợ kìm hãm nhiệt độ đây nút công tắc rang độc quyền của Rayon khuyến máy số 6 1,6 triệu Rinnai KGE 31 NSBL bếp mặt men cơ bản số 7 1,8 triệu bếp mặt men cơ bản Rinnai KGM 562BE bếp bên trái có nút công tắc rang đây Số 8 4,7 triệu Paloma IC360 WAR Bếp này có mặt men Full chức năng Bếp này full chức năng nha Có thể hẹn giờ ở cả hai bếp nấu và một bếp nướng Trong hộp nướng có mâm nướng và vị nướng được làm từ inox đây Số 9 giá 1,4 triệu Rinnai KG661 FTS Bếp này mặt sơn tính điện Bếp bên phải có nút công tắc rang nè Số 10 2,4 triệu Rinnai KGM 64 BE Bếp này thì mặt men cơ bản thôi Số 11 Giá 1,4 triệu Bếp mặt sơn tính điện nè Số series là Paloma IC900 FL Bếp bên trái có một, có một nút công tắc rang đây Có thể rang thoải mái không sợ kìm hãm nhiệt độ Số 12 1,9 triệu Paloma IC800BR bếp này mặt men cơ bản số 13 giá 2,6 triệu Rinai KGM 64BE bếp này là bếp mặt men cơ bản luôn số 14 1,6 triệu Haman G55SVL bếp này là có mặt sơn tính điện coi bếp bên trái có nút công tắc rang đây và sau đây là một số dòng bếp kính ừ, Đây là số 15 Giá 8 triệu Rinnai RTS61AWG10RN Bếp này thì ờ, đặc biệt nó có cái chức năng là phải đặt nồi lên mới cháy được Cũng như bếp có mặt kính Viền bếp là được tự làm từ inox nè Bếp full chức năng Có hai đồng bếp full chức năng Trong hộp nướng có mâm nướng và nướng được làm từ inox luôn Số 17 giá 5 triệu rưỡi Trinai S660 VCTS Bếp này có mặt kính luôn Mặt kính Full chức năng Học nướng có mà bào Trong mâm vị nướng có mâm nướng là inox Là bằng inox không nè Số 18 Giá 6,5 triệu Rinai RTS61 AWK 1R Bếp này là full mặt kính Full chức năng màu nâu cà phê nhìn rất là đem đẹp và sang trọng đây cái màu này khá là hot lâu lâu mới có đây số 19 giá 6 triệu Paloma BA61WCKL bếp này mặt kính cường lực full chức năng hộp nướng mà mâm nướng có bị nướng được làm từ nóc nè số 16 giá 4 triệu bếp có thương hiệu Tokyo Ga thì các bạn lưu ý cái Tokyo Ga này nó không phải là một cái nhánh hiệu bếp ga nha nó là một nhà cung cấp khí ga ở bên Nhật sau đó ờ, mua bếp ga của những hãng như là Haman, Rinnai hoặc là Paloma sau đó dán cái tem của mình lên mục đích là để tặng bán hoặc là tri ân cho khách hàng sử dụng cái khí ga của họ như bếp này là Tokyo Ga nhưng mà nhãn hiệu của nó là Haman ở đây các bạn nhận biết được qua cái kiểu kiềng của nó còn ở dưới đây là số 21 3,5 triệu đây là một dòng bếp từ đây bếp có nút nhấn bếp có nút nhấn hãng là Toshiba nướng vào nó đây ở trên là số 22 giá 8 triệu đây là bếp của hãng ờ, Haman bếp hàng trưng bày tức là hàng nó không có qua sử dụng nhiều lúc ở bên Nhật á, nó chỉ là hàng trưng bày thôi không có ờ, bán cho khách hàng sử dụng nên còn rất là mới giá 8 triệu và trên đây là số 23 bếp này thì chưa có mức giá bếp này là bếp âm mặt kính ba bếp đây bếp có ờ, bếp này là full chức năng nha chức năng nằm ở đây đó các bạn bấm vào thì chức năng nó nhảy ra nè đó mặt của nó được làm từ inox đây mâm nướng vị nướng được làm tỷ nóc luôn công ờ, nút ờ, công ờ, chức năng thì ấn vào nó chạy ra đây đó là một số loại bếp với những kích cỡ kiểu dáng cũng như hình thức và thương hiệu khác nhau nếu các mà các bạn đang xem mà các bạn quan tâm đến các sản phẩm nào mà tôi vừa giới thiệu thì các bạn có thể để lại một comment ở phía bên dưới video kèm theo số thứ tự cái bếp mà các bạn yêu thích cũng như là kèm theo số điện thoại để nhân viên của tư vấn của shop đó, có thể liên hệ trực tiếp tư vấn cho các bạn một cách nó dễ dàng hơn Bây giờ thì tôi sẽ à, thử cái à, bếp chính của cái video clip này Bếp này có à, Bếp này có thương hiệu là Paloma đây Số series của nó là ICN36 HR Bếp có 6 mã số cuối để bảo hành là 900 192 tôi sẽ mở nắp ra để các bạn xem nội thất phía bên trong đây là nội thất phía bên trong của bếp đây bếp còn khá đẹp sau đây tôi sẽ đóng nắp lại và test những cái tính năng của bếp để các bạn xem bếp có mặt của nó là mặt men này kỵ của nó là có nắp khói cặp kia là nhôm nguyên khối đây đầu chia lửa bằng nhôm nguyên khối hoặc nướng cái mâm nướng ngoài nướng được cái nắp luôn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 thì nó sẽ hao pin hơn bếp ga của Việt Nam tại vì các bạn để ý khi mà chúng ta sử dụng một bếp á, những bếp còn lại nó cũng sẽ đều hoạt động đánh lửa theo mục đích của bếp nó làm việc như vậy á, là để đốt cháy hết cái lượng ga thừa ga rò rỉ trong trường hợp bếp nó bị hư hỏng hoặc là nó bị rò rỉ ga ở phía bên trong bếp cũng như nó có những cái que cảm biến giúp chúng ta có thể đóng mở khóa ga tự động nên chắc chắn bếp này nó sẽ hao pin hơn bếp ga của Việt Nam nhưng mà những cái nhờ những cái tính năng như vậy nó giúp cho cái bếp này nó tiết kiệm ga nó tiết kiệm và an toàn hơn bếp ga của Việt Nam rất là nhiều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 khi mà các bạn đang sử dụng bếp á, các bạn thấy ngọn lửa đang lớn mà đột nhiên nó giảm nhỏ lại như thế này đây các bạn không có tăng chỉnh lớn lên được nữa cái đó là do quẹt cho cảm biến nó tự động nó điều chỉnh ngọn lửa về như vậy vì nó cảm nhận được cái hơi nóng ở dưới nóng hơn 200 độ C cái nhiệt độ đủ để nấu nướng nó sẽ tự động nó giảm độ nhỏ nhiệt độ lại để giảm nhỏ nhiệt độ lại để có thể tiết kiệm ga hơn đây là một trong những cái tính năng rất là hay của bếp ga này đi nào thì vì bếp này nó hao pin đó, nên nếu mà các bạn sử dụng những loại pin thông thường như là bên con ó bên con thỏ đây thì các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 2 cho đến 3 tuần nhưng loại pin có giá tốt hơn như là Panasonic nè Toshiba Maxell thì các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 4 ờ, cho đến 5 tuần những loại pin này rất là tốn kém để tiết kiệm các bạn cũng nên tránh ra không có nên sử dụng những loại pin này thì để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn giúp cho các bạn sử dụng bếp một cách hiệu quả và tiết kiệm hơn thì chúng tôi có bán hoặc là tặng kèm cho các bạn một viên pin sạc như thế này viên pin sạc này tuổi thọ của nó sẽ là từ 3 cho đến 4 năm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 không có cho sử dụng hơn cái nhiệt độ đó nên khi mà các bạn cần rang những loại thực phẩm khô cần đến nhiệt độ cao á thì các bạn sẽ gặp khó khăn khi mà các bạn sử dụng cái bếp này đó. bên, trái tôi vừa mới phá ra đây mình đã phá ra dù công tắc còn đang mở nè đây rồi cho các bạn xem bếp phá ra khi đạt đến 275 độ các bạn thấy không để một lát nó nguội hơn 200 cần 300 độ nó sẽ phá ra phá ra đây thì nói tiếp về vấn đề này á, thì uh, tất cả các dòng bếp của nội địa nhật nó đều có hai cái que cảm biến này để giới hạn nhiệt độ nên khi mà các bạn rang rang loại thực phẩm khô thì các bạn gặp khó khăn vì thế rẻ hơn khuyến mãi có lắp đặt một cái công tắc rang như thế này đây đúng ra những cái bếp cơ bản như thế này nó sẽ không có nút công tắc rang nhưng mà ở đây tôi lắp đặt thêm như thế này thì ờ, cái bếp bên trái này sẽ giúp cho các bạn có thể uh, rang loại thực phẩm khô cần đến nhiệt độ cao mà không có lo sợ bị kìm hãm nhiệt, nhiệt độ nữa thì thông tin chi tiết các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào shop để nhân viên có thể tư vấn thêm cho các bạn thì à, bếp bên phải khóa ga sau nè thì các bạn lưu ý á, thời gian khóa ga của bếp nó sẽ khác nhau ờ, tại vì vị trí và cái thời gian thời điểm chúng ta sử dụng bếp nó cũng khác nhau thì là sử dụng cái pin sạc này á thì các bạn á, kéo một pin ở vị trí này ra bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này đây một viên pin sạc này á, sẽ không thể nào mà lắp vừa vào được cho nó cứng ngắn thôi vì thế đi kèm với đó chúng tôi sẽ kèm cho các bạn một cái thanh lò xo như thế này các bạn bẻ hơi cong một đầu của lò xo lên như tôi đây pin khi giao cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu rồi dấu cộng cực dương và dấu trừ là cực âm cực dương sẽ có một cái lỗ nhỏ các bạn móc cái lò xo vào cố định nó như thế này đây cố định như thế này đây sau đó các bạn là lắp vào hộp pin hộp pin thì ở trong hộp pin có hai ký tự dấu trừ ở bên trong và dấu cộng ở bên ngoài nó sẽ tương ứng với hai cực các bạn lắp theo đúng như vậy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 ngoài ra khi mà khách hàng sử dụng bếp ga nội địa nhật á thì à, thường hay gặp vấn đề về cái lượng tích lưu ga không ổn định làm cho ngọn lửa nó không có được xanh đẹp mà lại bị đỏ thì 95% là cho các van ga chúng ta sử dụng nó không có phù hợp thì ở đây cái van ga chúng tôi cảm thấy phù hợp là cái van ga Namilus đây NA345S này giá chúng tôi bán hỗ trợ các bạn là 130 000 à, có một số nơi bán khác họ sẽ quảng cáo là hàng nhập khẩu từ nước ngoài và bán với giá là từ 160 180 thậm chí là 200 ngàn nhưng mà các bạn lưu ý á, tất cả những sản phẩm này đều là của Việt Nam sản xuất hết như cái cái của tôi cái của tôi đây là được sản xuất ở khu công nghiệp Tân Bình của Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam bếp bên phải của tôi vừa bước phá ra công tắc có năng mở đây thực hiện chức năng hẹn giờ thành công khi cái thiết bị nó báo hết giờ này đây hết giờ trên đây tôi đã test đầy đủ tất cả những cái tính năng của bếp cho các bạn xem